của nó multi fresh fresh là đẩy multi là nhiều multi fresh là đẩy nhiều vậy thì đẩy gì đẩy vai và đẩy ngực trong ngực nó có ngực trên và ngực ngang performance plus performance plus thì hầu như là các thông số và các cái đặc điểm của nó Duy đã nói rất là nhiều lần rồi Duy không mất thời gian trong video này nữa Và bạn chú ý đây là cái cần còng Đây là đồ chỉnh có những cái vị trí chỉnh à, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 vị trí nha 6 vị trí này thì cái vị trí ở dưới á, là vị trí số nhỏ vị trí số nhỏ dùng cho tập ngực vị trí số lớn dùng cho tập vai đó thì bạn chỉnh là một tay bạn cầm cái cây này một tay bạn kéo cái chốt này ra rồi bạn kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo lên cho từng vị trí một chút xíu gì sẽ chỉnh chỉ các bạn chỉnh cụ thể và cái vị trí số 2 là cái này một tay vịn cái này một tay kéo ra xong đẩy nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ ra đó cho ghế nó ngang bằng luôn tập ngực đó xong rồi chúng ta kéo này ra chúng ta đẩy nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ lên nói nhẹ thôi chứ chuột cũng lên luôn đó các bạn nữ thì phải có sự trợ giúp nha ok đây có hai vị trí chỉnh duy nhất thôi rồi về vấn đề tạ giống như mấy cái cũ thôi các bạn ở cái máy này thì có tổng khối lượng tạ là 225 pound tương ứng với 102 kg hệ chuyển động thì cực kỳ tuyệt vời chúng ta còn không phải quan tâm tới hệ chuyển động rồi tiếp tục vậy thì đang ở cái vị trí ghế dốc nhất thì duy sẽ tập vai bây giờ chúng ta cùng nhau vô ngồi để chúng ta cảm nhận cái sự gọi là thoải mái của nó hay chưa rất thoải mái mà thoải mái quá như chưa tập vậy đó nên cái chỗ này chúng ta không chỉnh như vậy mà cái vị trí cây này nó phải xuống một chút nó xuống một chút để tạo cho chúng ta một cái áp lực vừa phải khi chúng ta đẩy ra điều này quan trọng vừa chưa vô thử mới biết đó về đếm lại vị trí nè một một hai ba bốn duy đang chỉnh mức 4 tất nhiên các bạn khi mà vô cái máy này các bạn phải tốn một khoảng thời gian để các bạn ngồi các bạn chỉnh cho nó phù hợp rồi vị trí này ok đó vị trí này ok nè không rồi đẩy để vai ok anh duy không thích tại sao rầm rầm là không thích xuống gồng lại ok nhẹ nhàng vị trí cầm số 1 vị trí cầm số 2 cái vị trí cầm này nói lên cái gì nó nói lên cái cách cầm cho chúng ta cảm thấy thoải mái và cái độ rộng của tay mỗi người khác nhau ví dụ con gái ta cầm ở đây không tới ta phải cầm ở đây có người ta thích cầm ở đây đó đây là cái option để các bạn chọn lựa rồi bây giờ như duy đổi, đổi vị trí cầm vị trí cầm rộng hơn thì nó sẽ vô vai rộng hơn kích thích vị trí khác của cái vai thôi ok cầm ở đây nguyên cái vai nha các bạn nguyên cái vai và một phần vai sau bây giờ chúng ta qua ngực trên ngực trên thì độ dốc của ghế 30 độ tính theo phương ngang 30 độ tính theo phương ngang nha các bạn bạn kéo cái chốt này ra rồi bạn chỉnh từ từ thôi nha đó. chỉnh cho ra 30 độ ra chưa nhìn thấy cũng giống giống 30 rồi đó ok vô rồi khi nó vị trí này chắc chắn cái cây này chúng ta cũng cần phải chỉnh một cái gì đó chúng ta nằm vô thử tập ngược trên nó quá dễ dàng đúng không phải chỉnh cái cây thấp xuống một chút được được rồi đó cảm thấy ok rồi đó xuống vuông góc cái tay nha các bạn vuông là vuông cái này nè cái này vuông nè chứ không có dày các bạn thường bị lỗi sai là như vậy xuống là vuông cố gắng vuông còn nếu mà cảm thấy không vuông đúng không cầm lên đây tùy các bạn nhìn nha phải nhìn nha cái điểm là gì không nói nữa hoặc là cầm trong đây tùy thích duy đang hướng dẫn các bạn nên duy có thể là điều chỉnh cho nó nhầm, còn các bạn không có làm cái kiểu đó nha các bạn các bạn phải hạ xuống đàng hoàng là các bạn mới đổi tay nha tất cả đều đúng tiếp tục chúng ta chỉnh cái ghế thấp nữa đó đẹp rồi đó rồi chắc chắn cây này phải chỉnh tiếp mình cứ xuống thử hai móc coi nó như thế nào thoải mái hay không thoải mái ây da uầy da thoải mái hay không thoải mái quá thoải mái quá thoải mái Vừa rồi Duy đã hướng dẫn bạn sử dụng ba vị trí tập luyện của cái máy Menti press hệ máy PPD. D để chắc chữ đua BBD đây là một chiếc máy rất là đa năng khi chúng ta sử dụng cơ chế press Và THOL Sim Center tự tin trang bị đến các bạn những chiếc máy tập đẳng cấp nhất hàng đầu thế giới.